Mời các con vào phần ví dụ của bài. Cô có bài toán sau. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 7 phần 15 mét vuông. Chiều rộng là 2 phần 3 m. Tính chiều dài của hình đó. Cô nhắc lại bài toán. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 7 phần 15 mét vuông. Chiều rộng là 2 phần 3 mét vuông tính chiều dài của hình chữ nhật đó. Bài toán cho chúng mình biết gì? Chúng mình cùng quan sát những dữ kiện mà đề bài cho biết. Đó là bài toán cho biết hình chữ nhật ABCD có diện tích là 7 phần 15 mét vuông. Đây à, chính là hình chữ nhật ABCD. Và diện tích của hình này là 7 phần 15 mét vuông. Bài toán còn cho biết gì nữa? Bài toán còn cho biết chiều rộng là 2 phần 3 mét vuông. Đây chính là chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật là 2 phần 3 mét. Rồi vừa rồi cô lại <laughs> sai một tí, cô nói mét vuông. Cô quay lại. Mời các con vào phần ví dụ. Cô có ví dụ sau. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 7 phần 15 mét vuông, chiều rộng là 2 phần 3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Cô đọc lại nội dung. Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 7 phần 15 mét vuông, chiều rộng là 2 phần 3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Ở bài toán này, bài toán các con thấy họ cho chúng ta biết những dữ kiện nào và yêu cầu chúng ta đi kìm tìm dữ kiện nào cô và các con bắt đầu tìm hiểu